cả thế giới đang chuyển đổi nếu không tự nâng cấp thì làm sao phát triển nổi bớt đi những thủ tục cũ dườm già mất thời gian không còn phải đợi chờ nhăn nhó các lời than e fast tiên phong hỗ trợ chuyển tiền ngoại tệ giao dịch nhanh thao tác dễ phí dịch vụ rẻ gửi hồ sơ cho vay ngay trên ứng dụng bảo mật ba lớp phân cấp duyệt từng đối tượng e fast với tim bank e fast với tim bank chỉ cần một chiếc bắt tay mọi vấn đề biến mất ngay e fast với tim bank e fast với tim bank nhanh bảo mật và tiết kiệm giải pháp cho mọi doanh nghiệp